Thương quan và kiếp tài cho thấy người mang rắc rối đến cho bạn có thể là cấp trên hoặc đồng nghiệp. Trong những lúc như thế này, bản mệnh cần đặc biệt chú ý cách cư xử của bản thân, đừng để những hành động lầm lỡ của mình khiến người khác có ấn tượng xấu. Dù tình huống bạn phải đối diện là gì, sự bình tĩnh cũng có thể giúp bạn khắc phục và vượt qua. Ngược lại, trên phương diện kinh doanh, sao thiên đức cùng với thiên tài và thực thần phù trợ khiến tuần này, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn ngay từ đầu tuần.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 sự nghiệp của người tuổi Sửu gặp chút ít khó khăn vào thời điểm đầu tuần, do có kiếp tài và tỷ kiến xuất hiện. May mắn là sau đó, bạn tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện giá trị của bản thân, khiến mọi người phải nhìn mình bằng đôi mắt khác xưa. Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này, vì thế nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bạn cần tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn hơn. Đừng vội vàng nghe theo lời rủ dê, lôi kéo của người khác, kẻo bạn sẽ dễ sôi hỏng bỏng không, thậm chí vướng vào vòng lao lý.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 Người tuổi dần thường xuyên gặp phải khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Thiên quan và thương quan cho thấy bạn cần tránh va chạm với cấp trên. Dù lập trường của bạn có đúng đắn đến mấy, bạn cũng chớ nên nói những lời gây tổn thương, thậm chí là ảnh hưởng đến thể diện của người làm lãnh đạo. Chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng từ giữa tuần. Bạn chỉ cần cố gắng không ngừng trong khoảng thời gian này thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Người làm ăn nếu nắm bắt đúng cơ hội thì bạn dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó,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 Đây chính là mối quan hệ mà bạn cần phải trân trọng. 4. Tử vi tuổi mão Chuyện tình cảm của người tuổi mão có biến động trong tuần này, nhưng theo phương hướng ngày một tốt lên. Người độc thân dần mở lòng và nhận ra xung quanh mình có nhiều người rất tốt và chân thành. Chính nhờ vậy, đến thời điểm cuối tuần, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp, chính quan cho thấy bạn có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay.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 Trên phương diện tình cảm, người tuổi thìn sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề. Bạn và nửa kia khó tìm được tiếng nói chung mỗi khi rắc rối xảy đến. Có lẽ cả hai đều đang quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên mới đẩy mọi chuyện vào tình huống khó xử như vậy. 6. Tử vi tuổi tỵ Sự nghiệp của người tuổi tỵ về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.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 Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Phải nói rằng chuyện tình cảm của bạn đang phát triển rực rỡ khó ai sánh bằng trong suốt tuần này. Nếu còn độc thân, bạn có nhiều cơ hội giao lưu với những đối tượng triển vọng. Chỉ cần mở lòng và cho đôi bên một cơ hội là hai người hoàn toàn có thể đi cùng nhau lâu dài. 7. Tử vi tuổi ngọ Tuần này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Chính tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, trong khi thiên tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhớ những trò may rủi. Bản mệnh còn được tận hưởng một tuần yên bình khi nửa kia luôn là chỗ dựa cho bạn. Bạn có thể tâm sự với người ấy, và đôi bên cùng thảo luận để tìm ra hướng giải quyết cho mọi khó khăn. Gia đình chính là bến bờ vững chãi cho bạn mỗi khi mệt mỏi. Nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Tuần này, bạn có thể phải giải quyết khá nhiều rắc rối do đồng nghiệp cố tình để lại. Hãy hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, bởi có thể lãnh đạo đang đánh giá bạn thông qua những tình huống như thế này đấy. Chuyện làm ăn của bạn không có nhiều điểm sáng trong tuần này, có lẽ bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Nếu cứ sốt sáng chỉ mong mau chóng làm giàu, có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào chỗ khó khăn, rắc rối,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 bạn có thể nhận ra rằng mình đã chín chắn hơn trong lối cư xử, không còn vô tình tổn thương nửa kia nữa. 9. Tử vi tuổi thân Thương quan và tỷ kiến xuất hiện ngay từ đầu tuần như thử thách sức chịu đựng của người tuổi thân. Bản mệnh cần phải kiên định với lý tưởng của mình, không để bị lay động bởi lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều đối với con giáp này. Thực thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản vừa đủ, nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi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 Chuyện làm ăn của bản mệnh chỉ đến vào đầu tuần, khi có thực thần nâng đỡ. Do đó, người làm ăn cần hết sức nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bởi một khi đã để lỡ thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cơ hội mới xuất hiện lần thứ hai. Tình cảm của bản mệnh có lên có xuống trong tuần này, dù không phải là tồi tệ nhưng cũng không mấy khả quan. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần lạnh nhạt, cần cả hai bạn phải tích cực và chủ động hâm nóng. Hãy biết quý trọng người trước mắt mình,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 Tốt nhất hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, nghiêm túc học hỏi mọi người xung quanh. Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong thời gian này, vì thế mà bản mệnh cần nhớ chi tiêu hợp lý, chứ nên hoang phí tiền bạc cho những thú vui nhất thời. Nếu có ý định mua sắm những món hàng đắt tiền, bạn nên suy nghĩ kỹ hoặc chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đôi lứa thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Cả bạn và người ấy đều cần phải học thêm về sự bao dung, đừng xét nét mọi điểm xấu của người ấy, bởi những tật xấu thì ai cũng có cả, quan trọng là đôi bên cần dung hòa với nhau nếu muốn chung sống lâu dài. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ. 12. Tử vi tuổi hợi Sự nghiệp của người tuổi hợi tốt xấu đan xen trong suốt tuần này,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 Chuyện làm ăn của bản mệnh diễn ra khá suôn sẻ trong suốt tuần. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của mình để nắm bắt những thời cơ quý báu. Song bạn cần phải biết thế nào là đủ để dừng lại cho đúng lúc, đừng tự đẩy mình vào rắc rối. Chuyện tình cảm có chút điểm sáng vào giữa tuần, nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào bế tắc. Bạn cần bình tĩnh hơn khi đối diện với những mâu thuẫn, bất đồng trong tình cảm. Nếu có gì bất mãn, bạn nên thẳng thắn nói ra để người ấy cùng biết, chứ không nên giữ trong lòng.